Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với cái video này Em xin giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi bầu cua Đây là cái bộ đồ chơi bầu cua hoàn toàn không tan tích Giúp cho các bác khi chơi bầu cua bịp Đi đánh bầu cua bịp tại các sòng sới Các bác có thể biết được bên trong nó là về con gì Và chơi bầu cua này thì nó rất là dễ Nó không như tài xỉu Mình không sợ bị phản Nên là cái tỷ lệ phần trăm thắng của các bác Lên đến nếu như không nói 100% thì sẽ đạt đến 95% và đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang bác nào đã chơi qua cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này rồi thì các bác đã biết được cái độ hiệu quả của nó và bác nào muốn được tư vấn thì cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này Bộ hột này thì khách đã đặt em làm cái miếng dán cảm ứng báo dung vào mặt cua các bác nhá. Và ba hột đều là mặt cua. Một lát nữa khi mà cứ cua về máy nó sẽ rung và không có cua máy nó sẽ không rung. Với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này, các bác có thể chơi được cả trên hột của người ta. Bác nào mà muốn được tư vấn cái cách chơi ở trên hột của người khác thì các bác cứ liên hệ với em, em sẽ tư vấn kỹ hơn. Và đây, đây là cái máy báo dung một lát nữa khi mà cứ có cua máy nó sẽ rung và báo về cái máy này bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu à bầu cua miếng dán cảm ứng báo rung bầu cua không tang này đây cái máy rung em sẽ cầm ở tay này để em cảm nhận cái độ rung cho các bác máy không rung không rung là ở trong trận này chắc chắn sẽ có không có cua các bác nhá nó không có cua tiếp tục không dung này không có cua tiếp nó không có cua máy dung này các bác này trong này em khẳng định trong này có cua nhé các bác nhé đó có cua được chưa ạ ở ờ, cái trái nào nó rung thì mình đánh cua còn trái nào không rung thì các bác để cho chắc mình cứ bỏ qua đi ạ máy lại tiếp tục rung này trong này chắc chắn có cua tiếp này các bác này đó có cua có cua tiếp này các bác nhá máy rung này nó hẳn hai con cua chén này là mình ăn đậm luôn này đúng không ạ và với em vừa test thử cho các bác năm sáu chén các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung bầu cua không tang này rồi đúng không ạ và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung bầu cua không tang này các chơi nắp và thau của người ta mình chỉ cần mang được hột vào thôi hoặc mình chỉ cần đụng được vào hột của người ta thôi cái cách thức chơi như thế nào tư vấn kỹ hơn các bác liên hệ với em